để ngón tay ra tự nhiên che mẹ cái cái ờ nhảy đi cho ăn bánh không dỗ tài bà đánh lên đập xình xình quay quay gì sát dữ vậy thấy à, quay gì? thấy cái gì mới nữa cái nè đứng đi lên đứng dậy luôn đi ra khoa ngoài để, để đứng cái điện thoại lên vậy nè không Giang chưa để gì nè cái ngang đi đăng lên youtube Đấy Đó Các mọi người đầu tao luôn Rồi Kitty ơi Kitty à À là à là Kitty ơi Kitty ơi là Ti Ti ơi Ti Ti Ti Ti ơi Ti ơi Vậy áo tuột dài kìa Ti ơi Ti ơi tí đi ơi tí ơi tí ơi không lì là tí ơi mà không cho ăn bánh gì cả bye bye, đi bên bào hấp ăn là gì đó quay nón luôn thấy không quay quay nón luôn nè đó la đi gà gà nè ôi la đi gà gà thấy thương ngồi không thấy thương ra đi đứng dậy đi ra đi ra đi ra gà đứng dậy cho ngoài coi ra đi ra gà ờ ờ quay nón con quay nón lộn lộn nón cho cho thiên hạ coi con cho cái tiền cái gió à diễn viên rồi phải gió rồi kỳ vậy mẹ banh mẹ cái nón rồi cái gà gà thì chứ không phải là gà gà gà mờ mày chưa à? đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi à nghỉ hả à? này cũng viên nè khoe cái đây thôi này một nhẹ một cái kiếm không giờ đúng rồi Ủa rồi con sợ nó vừa à. con sợ dài quá hay à giờ tới tết là mặt hết vừa đó rồi nên dẹp với nó lên nhúng ờ, ờ, ờ, rồi bà nhúng rồi bà nhúng